Xin chào mừng các bạn đã trở lại với Viettel88 Chúng ta cùng nhau trở lại với chương trình tư vấn bán hàng và thầy việc thật của Viettel88 Hôm nay mình xin phép được chia sẻ hình ảnh của chị Hảo và gửi lời cảm ơn chị đã tin tưởng sử dụng sản phẩm và dịch vụ của Viettel88 Chị Hảo đang cần tìm một chiếc máy làm công việc văn phòng với yêu cầu càng mỏng nhẹ càng tốt Chị rất thích MacBook nhưng thực tế chưa sử dụng bao giờ nên cũng có đôi chút lo ngại không biết dùng có khó hay không sau khi xem và trải nghiệm thử một số mẫu máy tại VT88 cùng với sự tư vấn nhiệt tình của các bạn chuyên viên bán hàng và cùng với đó là sự hỗ trợ của bạn kỹ thuật viên hướng dẫn chị cách sử dụng MacBook. Chị đã tự tin và quyết định chọn chiếc MacBook Air MMGF2 sản xuất năm 2016. Xin chân thành cảm ơn chị Hảo đã tin tưởng sử dụng sản phẩm và dịch vụ của viettel 88 một trong đơn vị cung cấp laptop cao cấp uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Chúc chị có thật nhiều sức khỏe và công tác tốt. Sau đây mình xin được giới thiệu qua một chút với các bạn về chiếc MacBook Air MMG F2 MacBook Air MMG F2 sở hữu thiết kế truyền thống của MacBook Air với lớp vỏ nhôm nguyên khối sang trọng Bên cạnh đó độ dày của chiếc MacBook Air này chỉ 1,7cm cùng với trọng lượng 1,35kg tạo nên sự tiện lợi khi bạn luôn cần mang theo laptop bên mình và dĩ nhiên logo của táo Apple phát sáng mang đến MacBook Air MMG F2 vẻ đẹp đặc trưng độc đáo Bóc UE MM2 được trang bị bộ vi xử lý chip Intel Core i5 2 nhân xung nhịp 1.6 GHz cùng các độ họa Intel HD Graphics 6000. Bộ nhớ RAM 8GB mang đến hiệu năng mạnh mẽ. Thêm nữa, ổ cứng SSD với dung lượng 128GB cho tốc độ đọc và ghi dữ liệu nhanh gấp 2 lần so với thế hệ trước. MacBook Air MMGF2 được trang bị hai cổng USB 3.0, một khe cắm thẻ nhớ SD. Bên cạnh đó, nó còn được nâng cấp cổng tunable thế hệ thứ hai. Cổng turbo này cho tốc độ truyền tải trị liệu cao gấp 2 lần so với cổng turbo thế hệ thứ nhất. Đồng thời, với turbo 2, hình ảnh có thể có thể được xuất ra với độ phân giải cao trên màn hình 4K và thậm chí là 5K. Màn hình của máy có kích thước 13,3 inch với độ phân giải là 1440 x 900 pixel cho chất lượng hiển thị sắc nét cùng hình ảnh hiển thị tươi sáng sau khi sử dụng trackpad của chiếc máy này, bạn có thể sẽ quên ngay những con chuột truyền thống. Đơn giản vì nó rất nhạy và mượt mà. Cùng với đó, bàn phím của móc E MMGF2 với các tính các phím bấm gọn gàng, tinh tế, kích thước vừa tay và đèn nền backlit giúp bạn dễ dàng sử dụng ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu. Về thời lượng pin của chiếc máy này, bạn có thể yên tâm sử dụng 7-8 tiếng mà không cần phải cắm sạc. Tóm tắt lại, Momo E MMGF2